bạn đến à, thăm ruộng lúa của bà Bùi Thị Gấm, thôn Cao Mốt Đông, xóm Ba Trương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ruộng lúa này là đã dùng phân bón si, phân bón phân Silic, Silic Tân Phát Bắc Giang. À, năm nay là vụ 2000 à, vụ mùa 2022. À, vâng. Với thử một vụ là thế năng suất Bây giờ mời các bác nhận xét đấy Ta nhận xét đi xong người ta nhổ một khóm lúa để cùng xem xem là là lúa dùng vân silic Tân Phát nó như nào nhé Là mời các bác các bác cho ý kiến đừng đừng nhổ vội ạ Các bác ờ, cho ý kiến đấy ạ Em ờ, mời ờ, bác ạ Bác áo đen Áo đen phát biểu trước ạ cái lúa này năm nay nhà mợ mới làm vụ đầu tiên cho nên là cũng chưa chưa biết cách cho nên là cũng hơi quá đạm vâng hơi quá đạm đúng không vâng vâng 5 cân đạm kể ra người ta chỉ 3 cân đạm là vừa. Vâng, 3 cân hoặc 2 cân thôi. Vâng, thế nhưng mà mình nó hơi quá đạm nhưng mà cũng tốt. Vâng. À, vâng mời bác áo xanh ạ, bác um, cho cái nhận xét ở đây ạ. Có khi chị em ta ngồi xuống, các bác ngồi xuống đi ạ. Nói ngồi chung xuống. là đạm là cũng thừa đạm rồi. Vâng. Các bác nhận xét ra là bông nó có dài mặc dù thừa đạm nhưng mà dùng cái Sinic Tân Phát này thì thế nào? Bác ngồi xuống đi. Bác ngồi xuống đi ạ. Mặc vâng. dù thừa đạm, thì, thừa đạm nhưng mà nó thế nào? Nó có mẩy không ạ? Mẩy. Vâng. Nó mẩy. Vâng. Đây những cái bông như thế này thì các bác bác cầm lên tay bác bác dự đoán xem là nó khoảng được bao nhiêu hạt trên một bông? Khoảng thôi. 300 hạt. Hơn 200 đấy. 200 đấy. Hơn Các bác đếm chưa? Đếm rồi. Đếm là tôi rồi nhưng mà trong thì to hơn. Vâng. Thế Vâng. Chị ngồi đuôi vào, chị ngồi đuôi vào. Vâng. Dạ, đây. Bông dài này. Bông dài này. À, trước đây mà dùng phân thường thì thế nào? Thưa các bác. Trước đây dùng phân thường thì nó chỉ ờ, được 2 phần ba đi thì thôi. Đỏ. Vâng. Nó lại hay đổ. Nó hay đổ à? Vâng. Cánh này nhấc cánh đồng rồi dạ. đấy. Thế ạ. Đồng này chị đi không có đâu. <laughs> năm nay năm nay mấy cái vụ đầu tiên như thế này là tốt rồi cô. Ờ, thử. À, chúng vâng. tôi thấy là tốt. Cái nó độc đỏ đây. Cái vâng. đạm thế này ờ, Việt Nhật với đâm ra nó đồng đỏ thế vâng. năm nay thì thử xem nào Vâng ờ, thưa chị chủ ruộng là chị đã ứng dụng cái phân bón mà chị kể xem bón nót chị bón những cái gì bón thúc những cái gì ạ? Bón là hôm ấy là bón có um, hôm lần đầu tiên là bón 4 cân đạm. Vâng. Với lại uh, à, 5 cân ilic một xào. 5 cân à, silic. <laughs> silic đúng rồi. Ilic thế là đợt 2 thì lại đợt 2 5 Silic, silic. Silic. Silic. Silic à? Bỏ bỏ ra đi. Đây này rơi cái này Vâng. Đây, đây, đây. Tức là bón non là bón là 5 cân silic này. Vâng. 4 cân đạm. 4 cân đạm. 4 cân đạm. Ừ. Mấy thì sau thì rắc 5 cân ilic nữa với lại một 3 cân kali. 3 cân kali. Đấy. Thế ngoài ra chị có bón thêm cái gì không ạ? Không, không bón cái gì nữa. Vâng. Vâng. Thế bây giờ chị nhận xét cái lúa của chị thế nào? Lúa năm nay là so với năm ngoái là tốt rồi. Tốt mà lại không đổ, không đổ, không đổ. Không sâu gì cả. Vâng. cứng cây. Và chị đã giảm được uh, mấy kỳ thuốc bảo vệ thực vật ạ? một lần đấy mùa nay thì chỉ có phun có một lần thôi chứ giảm được hai đợt nếu như so với năm ngoái này ừ, giảm hai lần giảm được hai lần thuốc bảo vệ thực vật phải không ạ ừ. vâng bao nhiêu tiền uh, theo một số các bác uh, vâng ờ, thưa bác áo tím ạ bác nhận xét về cái lúa dùng vân silic tân phát này nó như nào ạ tôi thì tôi thấy cái ruộng này là bông to và đều bông đấy chị ạ vâng wow, vâng, rất năng suất chưa chúng tôi không được cái này đâu chúng tôi chưa cấy không được thế này bác ở thôn nào ạ chúng tôi ở dưới kia kia thôi cũng thôn này nhưng mà ở ở thôn khác phải không ạ không thôn này nhưng ở à, đội này đấy à cũng ở đội này à nhưng mà ở xóm ngoài kia vâng đây thế nên vụ sau là rất khoát là cái uh, phân này, phân ừ, đây ở thửa bên kia là đổ hết rồi các bác kìa vâng, vâng cái thửa bên kia là đổ hết này đấy đấy đấy, đấy đây nó, nó đổ hết rồi này đấy vâng <laughs> cái nhà kia không cấy vâng vâng bây giờ đề nghị các bác ờ, nhổ giúp chúng em một khóm lúa lên À, bác trai bác lội xuống nhổ giúp chúng em một cọng lúa lên đấy ạ. đưa em lội xuống giữa em đổi cho nhá. Vâng vâng, đây đây. Đây đây, nhổ đây nhổ đây. Nhổ, nhổ đừng nằm nát nha anh ơi. Từ từ nhá, từ từ nhá. Chị nụ chị nụ chị nụ ngồi đây chị vén cái này để em quay cho dễ. Đấy vâng, từ từ từ. Đấy đấy, vén vén. Nào. Nào hòa cho ta đi chân này. Nào có, có khó nhổ không ạ? Nào, hai người nhé. Ôi rồi rồi. Trời ơi. Vâng. Vâng, à, vâng thưa bác trai là bác uh, dự đoán là cái uh, cái lúa này khi mà nhổ lên thì nó khoảng kéo theo bao nhiêu cân bùn ạ? Cả 10 cân. Chục cân. Chục cân à? Vâng, ờ, một bác thử nhắc hội em xem nó có nặng không? Nào xem nào. Nào. Nặng không ạ? Chục cân, 9 10 cân. 9 10 cân. Vâng. Bây giờ mình đếm, mình tập trung mình đếm xem nào. Đếm xem bao nhiêu rảnh nào. Một người đếm thôi. Đếm bông Vâng, đếm bơm một này. Đếm to lên ạ. Ôi cứng. Không đếm đôi thế không đếm đâu. 6 này. Chậm thôi. 7 này, 8 này. 9 này, 10 này. 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15, 16. 17, 18, 18 cây cô. 18 cây. Vâng, 18 cây. Ờ, các bác tập trung vào đây đi, các bác tập trung đây. các bác trai nữa vào đây đi. Vâng. Đây là giống lúa gì ạ? Đây là BC. BC. À, các bác nhìn thấy ờ, cái thân của nó ờ, thế nào có ống ả không? Ống ả ống, ống ả mà đều sắc. Chị cứ quay đây cho. Giữ nguyên máy này. Chị ngồi cho em. Cây to lá dày. Chị chị ở đây trong tình rằng chị để đưa lên trên cao này. Chị giữ nguyên như này, xong chị để đưa xuống thấp. To đấy chứ. Chị cứ cầm thế này. Đưa đây Chị không cầm được. Bảo rồi này chậm chậm nói đâu thì đưa đấy. Bên kia là FT25 Vâng Đây các bác nhá FT25 Các bác thấy là trước hết là cái bộ rễ này Nếu mà khi mà mình nhổ mà kéo theo độ 10 cân bùn như này Thì cái rễ nó đánh giá thế nào ạ? nó chắc nó chắc nó ăn sâu ăn đấy là nhiều đất ăn sâu <laughs> <laughs> ăn sâu không chắc được ăn sâu tỏa chùm xuống và cây nó thế nào ạ cứng cây cây cứng cây đây mình thấy này cây nó cứng như thế này đấy và khi mà tay đấy đều như thế khi mà mình cầm cái cổ bông tất cả nó bằng nhau thì này tương đối bằng nhau này thì đấy, các bác đánh giá là nó có đẻ nhánh đồng đều không đều đều đều, đều. có đẻ đều không đều tức là trong cùng một lúc nó đẻ đúng rồi. liên tục thì nó mới cổ bông nó bằng nhau vâng. còn nếu như mà cứ lay nó đẻ một tí xong mai nó đẻ một tí đúng rồi thì nó nhiều cái ờ, bông nhỏ bé lắm nó nhiều bông nhỏ đúng không mà bông đấy. bé và bông sẽ có bông, bông nó lại bé có bông cái và chính và sẽ có bông phụ đúng không đấy thế và các bông này bác thấy này nó <laughs> nó uốn móc câu thế này Đấy. thì mình đánh giá là cái ờ, độ mẩy nó mẩy thứ nhất là độ mẩy thứ hai là số hạt trên bông thế nào vâng. đều đều mà nhiều nhiều nhiều nhiều, nhiều. nhiều. và cái lá cho đến lúc đây bông này các bác này một cây lúa này này thì có khi phải bằng độ hai ba cây lúa khác nhỉ vâng, vâng đúng bác nhỉ đúng đây mà mình nhổ bất kỳ cây nào nhé cây nào ở đây cũng to ý là chúng tôi vâng chứ không có phải là mình chọn cây nào nhé Thế và khi mà lúa chuẩn bị thu hoạch rồi, lúa này các bác dự đoán là khi nào được thu hoạch ạ? Cái này à, rằm rằm thôi. Lúa này rằm thôi, rằm vâng. ra. các bác thấy nó chín bông chín có đồng đều không? Đều. Đây nhá, đây này. cô quay thì biết đây đây. đây. Đều. Thì nụ quay lên đây giữ nguyên máy của em. Đây nhá. Đấy. Nó chín đồng đều này, không có bông xanh bông chín nhưng mà dùng phân thường do mình còn đạm ấy nó thừa cho nên là bông thì chín rũ ra bông mới tỏi ra đây này phân như vậy silic là... vilic silic silic silic cái phân này đấy các đây này cái phân này đấy đất giang đấy thì và um, mình tập trung vào đánh giá vào cái lá nhá còn độ 10 ngày 15 ngày nữa được thu hoạch nhưng mà cái lá của nó rất đẹp này rất đẹp lá rất đẹp không có một tí vết sâu bệnh nào cái phần này thì bao nhiêu cân một sào chị chị quay gần vào đây mấy cân có đại chị giữ nguyên vào chỗ lá của em đây lá của nó đây, lá của nó đây đẹp như này đấy thì nó ít sâu bệnh những cái lá nó nó dày mà cái lá này cứng lắm các bác ạ đây này nếu mà mình sờ ngang kéo ngang này đứt tay kiểu dịch đứt tay đây, đây đấy nó dặm như thế này đấy thì qua đây cân cân đây chị chị cầm của em này với bốn cân kali ba cân kali tập trung ở tập trung ở đây ạ đây qua đây mình cùng nhau đánh giá rút kinh nghiệm rằng như vậy thì theo các bác thì lúa dùng phân silic có hiệu quả không ạ rất, rất hiệu quả, hiệu quả chúng tôi vụ sau là cứ cấy đi phân này đấy thôi cô ạ vâng nhưng mà cần lúa nào cũng dùng được lúa nào cũng dùng được cây gì cũng dùng năm. lúa là rau màu rau màu hoa quả ăn quả ăn quả ngọt lắm vâng cái đây. mít và trồng rau ăn ngon lắm từ gốc đến ngọn là cây lúa rất là ống ả rất là đẹp đấy cây nó không cao lắm không quá cao nhưng mà rất đẹp và cái lá của nó đây cái lá lúa của nó đây lá này đấy dùng cái này cây với cái bộ rễ như này thì các bác với cái bộ rễ như này thì các bác đánh giá nó có đổ không không đổ được không thể đổ được bão đi không đổ được đây lá của nó đẹp như này đấy bông này như này bây giờ các bác vạch hộ em bác áo tím vạch hộ em những cây bên trong cây nó có to không để xem là cây bên trong có to nhé à, đây vạch thôi vạch thôi vạch thôi gốc cái gốc thế cơ đấy đấy đấy đây các bác nhìn như này rất đồng đều và đẹp đây vạch cây nào và ra cây đấy vâng, để cho người ta xem thấy đây đây đây đấy đúng rồi đúng rồi đúng chị, chị hướng vào quay vào phía chị đi em mới quay được chị ngả cái cây lúa vào phía chị em mới quay được nào. đấy đúng rồi bên này bên này đấy đúng rồi đây đấy các bác thấy nhá cây rất là to đều cây và trong vẫn to nhá nào các bác ơi trật tự nào đây mình ra đây nhìn này mà nó rất cây sạch lúa. bên dưới kìa không một con vờ và con con tẩy trắng này giờ lâu lảo kìa nó sạch cả nước cả rồi đất sạch cả sạch. nước cả gốc luôn vâng cái, cái nhiều ruộng chắc là rẽ ra là nó cứ, cứ tăm tăm nhiều cái bây con. giờ nhiều ruộng chị bỏ cái lón ra chị bạch lại thêm cho em một ít nữa rộng rộng, rộng ra kia cái rộng ra bên kia rộng trong này Đấy. Đấy, chị, chị bạch chị ngả về phía chị thì em mình quay được đấy, đây đây đây cây nào ra cây đấy nhé đây đấy Cây rất là to đây Vâng được rồi Rất là đẹp Đấy cây to như các bác nhé các bác đánh giá cái tỷ lệ đẻ nhánh thế nào ạ? đều, đều là chuẩn rồi, tỷ lệ này là quá đẹp rồi. Đấy, tỷ lệ đẻ nhánh ờ, là nhiều, nhiều, nhiều. Đấy. 13 rảnh, 18 cây một cũng là nhiều rồi. 18 rảnh trên một khóm là quá nhiều rồi. Đấy lá nó sắc lá sắc nó rộng lá nó sắc nó rộng đúng không một bông bông dài này bông dài như tôi chưa. như tôi trông đây đây đây chị cầm hộ em tất cả các bông của một cái khóm này vào xem nào đây, một, một, một, một bác hỗ, hỗ trợ em cái bạch bạch xung quanh ra bạch xung quanh ra để chỉ để cho một bông thôi bên này bên này đây thôi các chị ơi tập trung vào đây đừng nói chuyện nào đây Đấy, cái cây này cây này thì có mà phải hai mấy rảnh thì chị để riêng hai mấy cây hai mấy rảnh của nó đấy đây, đây. đấy thế đúng không à? đếm đi đếm đi đếm đi thì đếm từ đầu đi xem nào một bông hai đếm to lên ba bốn năm chậm thôi ạ sáu bảy tám 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17 rảnh Cũng tầm 17, 18 rảnh Chị chị cầm lại ngọn lúa đi, cầm lại ngọn lúa để em coi chụm vào, chụm vào, chụm vào Trụng vào, đây Các bác đánh giá một cây lúa này thế nào? Quá đẹp Rất là đẹp Bông nhiều thế này thì thế nào? Đều bông, năng suất rất là năng suất đấy nhiều bông nhiều vâng, vâng nếu mà dùng phân tường thì nó được khoảng bao nhiêu rảnh ạ 10 rảnh thôi 10 hai rảnh mà bông có được to thế này không ạ? Không được, to, nó không được dày kẽ hơn Nó không được dày kẽ hạt thế này Đây này, mình mình kéo một bông ra Đây, chị, chị, chị, chị kéo em cái bông này Kéo một bông ra Chị cho cái chảnh nó ra thì mới được Hay là đây, thôn mình ra cái cây lúa này à nói chung là ấy rồi nói chung là chuẩn rồi cắt cắt một ngắt một bông lên đi ngắt một ừ. bông đây chuẩn nào. chuẩn là cứ vụ sau cứ đứng, thế mà đứng lên đi đứng lên đi thực hiện đây các chị ờ, đoán được em cái bông này nó được ờ, khoảng bao nhiêu khoảng khoảng bao nhiêu 260 hạt ấy 260 hạt đây này các nhánh của nó đây này nó dày nó dày này cái cái cái, cái nhánh nó dày này đấy đấy rất là rất là đẹp đấy vâng. mời cán bộ xuống Vâng. À, các bác có hài lòng về cái uh, sản phẩm uh, phân xị bón silic của chúng tôi không ạ? Rất hài lòng ạ. Vâng. Đây đi họp ai cũng lòng. Vâng. Từ sau đi là tôi thấy là thực hiện sản phẩm này thôi. Vâng. Và ờ, các Lúa dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang. Đề nghị nhà máy là cứ bảo đảm chất lượng đúng như cái vụ này cho chúng tôi thôi. Kể cả trong lâu dài đấy mà cứ vâng. giữ được cái chất lượng ờ, phân như thế là bà con là hài lòng lắm. Vâng. Các bác yên tâm chúng tôi sẽ um, giữ vững cái chất lượng này để cho bà con vâng. dùng theo. Chứ vâng. nhiều loại phân bón chỉ được thời gian đầu. Nói thật vâng. phân bón này không những cho lúa lại còn cho rau màu, hoa quả. Ăn rất ngọt ngon. Đúng mít rồi. na bưởi không có sâu à, ổn thế rồi là không trồng không có sâu à? mà rau thì ăn rất là ngọt giòn ngon vâng. mướp thì đặc mà thì ăn thì ngon ngọt giòn sai quả Cầm, cầm bên đấy nó bẩn thôi cầm giữ như này nhé một tay vâng. cầm chỗ này để này xuống đây nhé cứ để nguyên đấy chị ơi để nguyên chị ơi là dạ, các bác ơi tập trung vào đây nào rồi cây này tốt cây này nhá vâng thưa các bác là để có những cái ruộng lúa mà năng suất cao năng suất cao và giảm sâu bệnh thì mình nên ngoài cái à. việc mà bón phân nên là VK ra hoặc đạm nân kali ra thì các bác lên bổ sung cái phân trung đựng silic này các một bác nhắc lên hộ em cái. Cầm lên, cầm lên. Các bác sẽ bón ờ, theo quy trình là bón nốt chúng ta bón 5 cân silic này cho một xào. À, cộng với ờ, đạm. Đạm thì các bác với những cái chân ruộng hầu của của tỉnh Thái Bình thì các bác lên bổ sung khoảng độ 2 đến 3 cân đạm thôi. Đấy. Và nếu không bón 2 3 cân đạm thì mình có thể bón Việt Nhật hoặc Tiến Đông thì mình cũng chỉ bón từ 3 đến 5 cân là cùng thôi nhé. Đấy là bón nốt Thúc 1 thì các bác tiếp tục cho 5 cân silic này cộng với uh, khoảng độ um, nếu như mà các bác mà bón uh, bón thêm uh, tức là nếu mà bón nót mình bón được hai cân đạm rồi thì bón thuốc một mình cho thêm một cân đạm nữa một cân đạm vị chi là bằng độ hai ba cân đạm thôi nhé hoặc là 3 đến 4 cân là cùng thôi nhưng mình không được bón ngoài 5 cân trở ra là là sẽ bị dư dạ. thừa lượng đạm dư thừa đạm dư thừa đạm thì dẫn đến là lúa nó hay bị sâu bệnh và nó hay đổ đấy thì mình chỉ bón từ từ 2 đến 3 cân hoặc là ruộng xấu thì mình bón 4 cân đấy nhá thế và cái thúc nằm đồng là thúc hai thì các bác bón cho em là khoảng độ từ 3 đến 4 kg kali kali bột hai nhé chứ không lên bón cái kali viên nó có nhiều đạm đấy thì uh, như thế là lúa tốt vừa lúa tốt vừa mà khi có phân silic thì nó tập trung vào bông thì cái uh, nó tập trung vào bông thì bông nó sẽ to hơn dài hơn và mẩy hơn và tỷ lệ đẻ nhánh của nó tốt hơn và cái bộ rễ của nó khỏe như thế này đấy ăn sâu thì nó có lắm dễ thì nó hết sức mới bê được đấy thế và nếu như các bác không bón đạm mà bón ờ, NPK thì mình cũng bón nót thì mình cũng chỉ cho là xin Sinic 5 cân này thế và NPK khoảng độ 2-3 cân thế sau đó đến thuốc 1 ừ, NPK gì cũng được nhá thuốc 1 thì ta bón tiếp 5 cân xin Sinic này và NPK mình cũng cho thêm độ khoảng 1-2 cân nữa thế và đến thuốc 2 thì mình cho độ khoảng 4 4 đến 5 cân kali đấy còn như vậy thì là lúa tốt vừa thì hiệu quả sẽ cao hơn còn như cái ruộng này vâng chị quay ờ, máy vào đây như ruộng như thế này thì là mình là tốt quá là đáng ờ, dư thừa đặng đạm đáng nghĩa mình chỉ bón độ 3 cân đạm cho ruộng lúa này cộng với 10 cân silic cộng với nị ờ, độ 4 cân kali là vừa nhưng mà như này là hơi tốt quá là hơi tốt quá thì nó sẽ bốc lên lá nhiều và nó bị rối lá thì nó sẽ hay bị sâu bệnh Đấy. nên đề nghị các bác là hãy um, giảm cái lượng đạm NPK đi bổ sung thêm cái phân à, trung lượng silic này vào thì hiệu quả nó sẽ cao hơn và mời chị chủ dưỡng ra đây ạ mời chị gấm ạ vâng vâng ờ, chị có hài lòng với cái ờ, sản phẩm ờ, phân bón silic của chúng tôi không ạ nói chung là năm nay tôi với bón thử thế ừ. năng suất mà lúa lại không đỏ vâng. mọi năm thì đỏ lắm mọi vâng. năm thì <laughs> bà con cứ túm đến khen vợ chồng vâng. thôi <laughs> xã vườn vâng. quá đẹp bảo năm nay ờ, đồng rất cái gì mà này tốt hơn năm ngoái mà này không đỏ, bảo vâng. năm nay thử cái phân ờ, ờ. xinic bắc giang vâng mà này ngay mé đường đường năm mất mấy công đi buộc mất mấy công đi buộc vâng các bác dự đoán là lúa này năng suất được mấy tạ mà sao ạ tạ bảy đấy tạ tạ bao nhiêu ạ tạ bảy đấy ruộng này phải hai tạ bảy vâng đây cái tỷ này? đây gợt đấy chứ không phải cái nén được hai tạ bảy mà cứ được hai tạ đã khá lắm rồi vâng, vâng. tức là mỗi năm được hai tạ là khá lắm rồi phải không? Mỗi năm có năm tạ vâng. bảy có tạ. Thế ạ. Bảy Mà năm nay trên cánh đồng của mình thì chị lúa chị quay sang hội em này, lúa cháy, cháy đơm đầu rất nhiều. Đấy. Đấy. Đơm đầu rất nhiều và đồng hộp à ở đồng đấy bị dơm đồng như bị dơm đồng như thế này thì thưa các bác là lúa có năng suất không ạ? Dạ. Kẹ hơn chứ đấy kẹ hơn nhiều. Đây là bên ruộng này là của nhà chị Gấm nhé. À, bên uh, ruộng này bên ruộng tay trái của mình đây là của nhà chị Gấm này. Đấy. Thế còn bên tay phải này là ruộng của bà con. Thế mà ở đây nhiều ruộng cháy như là cái chỗ kia cả. Đấy là cháy rất nhiều. Đấy. Đây là đài thơm. Vâng, đây, đây chúng ta xem cái chỗ này này đây này đấy đây chỗ này này nó cháy nhiều này đây cái chỗ kia đấy nó cháy nhiều này đấy còn ruộng của mình đây bông dài này đấy dài và lúa cây trong veo rất là đẹp như thế này và nào các bác ơi tập trung vào đây các bác ơi lại nói chuyện rồi tập trung <laughs> Vâng Và nếu như bà con ở Thái Bình muốn mua phân silic thì sẽ liên hệ với à, chị à, Lụ à, Chị có thể đọc à, số điện thoại của mình cho các bác biết đi ạ Số điện thoại của tôi là 036 406 5186 Vâng à, Mọi người à, mua phân bón silic thì liên hệ với chị Lụ Để địa chỉ đi ạ địa chỉ địa chỉ xóm ba thôn Cạ Mô Đông vâng. Dương Dương Đông Hồng Thái Bình vâng chúng tôi sẽ đang kèm số điện thoại của bà Lụ ở đây để cho bà con trong tỉnh cũng như là trong trong huyện cũng như là trong tỉnh được uh, uh, biết cái số điện thoại này để liên hệ để mua phân uh, để dùng cho lúa để giúp cho lúa chống đổ ngã tốt. Vâng. Và bà con đã sẵn sàng dùng phân bón Zinix của chúng tôi chưa? Có ủng hộ hoàn toàn không ạ? rồi. mà. Vâng. Cứ ủng hộ phân thôi. Vâng. Lúa dùng vân bón Silic à, Tân Phát Bắc Giang của nhà bà Bùi Thị Gấm, Thị Gấm ở thôn 6, thôn Cao Mậu Đông, xóm 3, xã Trương Dương, xã Trương Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình. Vâng cầm nguyên đấy đó. bên đám hạnh chứ nó ở đấy không phổ biến à, giới thiệu rồi thấy ừ, đó à, các bác ơi ra để ra nhiều người cấy chứ quay về đây kết thúc này đây em phổ biến cho công phổ biến ạ à, vâng sau khi mình đã bón theo một cái công thức như vừa rồi thì đến lúc lúa có đồng cái thì các bác có thể là à, dùng một cái túi phân silic này nếu như mình không bơm được thì mình có thể trộn cùng với kali mình rắc mình rắc cho lúa thì rắc cho mỗi một xào là một túi này thì mình sẽ thêm được khoảng độ ờ, ba bốn chục cân thóc nữa đấy ví dụ như lúa ở đây mà mình đạt được hai tạ bảy một xào mình thêm một cái này vào nữa thì mình có thể được trên ba tạ và ở thái bình đợt cuối cùng đấy phun nếu mà mình phun thì mình pha hai bình vâng. mình pha hai bình phun cho một xào này là hai bình ừ. à, vâng dạ. vì lúc này lúa già rồi thì mình dùng cái này là pha với hai bình phun cho một xào thế còn nếu như mà lúa của các bác bị ái o lúc mới cấy nó bị ái o mà nó bị vàng lá ừ, chết cây mà nó không lên được do thời tiết rét ý, nhất là vào vụ à, chiêm ấy thì mình một dùng một túi này mình phun cho ba xào mình pha ra ừ. mình pha ra với ừ, ba bình không ba bình nó đặc quá mình pha ra dạ. với 6 bình 60 6 bình mỗi bình 20 lít là bằng trăm hai dạ. thì mỗi một xào mình cho hai bình thì lúa nó sẽ cái nó ngoi rất mạnh tức là nó nó sẽ ra những cái chồi mới nó không bị vàng lá nữa không, không bị nghẹt rễ nó lên nó vươn à. rất mạnh này là nó kích thích thế cô ơi cái vâng, um, nó kích thích nó lên túi rất này là bao nhiêu tiền á à, một túi này là 20 nghìn 20 nghìn vâng 20 nghìn là tại giá tại cô ơi tôi hỏi thêm là cái này cái này có phun được cho hoa không cô này phun cho hoa rất là tốt đối với cây quả thì các bác dùng một túi này hòa với 60 lít nước để phun cho khoảng độ 15 đến 30 cây tùy theo độ tuổi các loại trên các loại cây rau còn đối với rau với mạ thì các bác pha loãng ra một túi này với tỷ lệ 100 lít nước và với mạ thì mình có thể phun cho 3 xào <coughs> mạ diện tích ấy nhé chứ không phải là ba xào hạt giống đâu ba xào diện tích gieo thì cây mạ này nó sẽ cứng cây đanh rảnh nó sẽ phát triển ngạnh chê ngay tại ruộng phát triển ngạnh trên ngay tại ruộng và nó sẽ cứng cây đanh rành bộ dễ khỏe và uh, và cái lá nó dày và nó sẽ hạn chế được cái sâu bệnh và khi mang ra cấy thì nó không bị trột cây nó không bị trột cây nó không bị chết nó không bị vàng lá lụi cây vân vân đấy thì uh, qua đây chúng tôi cũng muốn uh, giới thiệu với các bác với một ừ, cho các bác một cái dòng phân Sinic nó rất là phù hợp cho cái lúa nó giúp cho cái lúa chống đổ ngã tuyệt đối và nó giảm được khoảng 7 đến 80% sâu bệnh và cho năng suất ít nhất là được 50 cân nhưng cao nhất có thể lên tới một tạ trên một xào so với dùng phân bón thông thường đấy và đây thì các bác nhiều bác đã dùng cái phân Sinic này rồi à, và chúng ta thấy này không chỉ ruộng này thôi mà tí nữa chúng ta sang ruộng lúa um, nếp cầm của nhà bà lụ kia thì các bác thấy rằng lúa dùng phân Sinic thích hợp trên các loại giống tức là phân Sinic phù hợp cho các loại giống dạ, lúa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 chúng ta cùng chào bà con chúng, cùng chào khán giả và xin dạ. hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo dạ, mùa vụ thu nhức cảm đấy